bếp là riêng ai bếp có model là KGE80SL đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất đẹp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó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 không cứ về bắt đầu thôi nhưng mà phải biết được cách ăn là cái bao nhiêu cái cách phải nào